Chào các bạn, hôm nay Ốc Buôn Hồ Review sẽ gửi đến các bạn bộ phim hành động hấp dẫn của Ấn Độ, bộ phim mang tên Thung lũng thành phố vàng. Nếu các bạn xem phim thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho Ốc. Nhé, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bắt đầu nhé các bạn, anh hùng Ấn Độ ngầu đến mức độ nào cảnh sát đỡ lấy của Jockey một thỏi vàng nhỏ chỉ mấy phút sau anh đã tìm đến tận sở cảnh sát trực tiếp lôi ra. Khẩu súng hạt nặng không nói lời nào cứ vậy xả đạn điên cuồng làm cho nơi này biến thành bình địa mấy chiếc xe bên ngoài cũng bị bắn đến mức nhảy cấm lên cho tới khi xả hết một triệu viên đạn thì sở. Cảnh sát đã thành đóng hoang tàn nòng súng cũng đỏ dập tiện thể dốc khi lấy luôn nó để chăm thuốc sau khi tiêu diệt tên lãnh chúa độc ác giải phóng những người dân khốn khổ khỏi lầm than Jockey chờ. Thành người đứng đầu tại thành phố vàng dưới sự dẫn dắt của dốc khi không một ai tại đây còn phải chịu đói khổ việc làm ăn phát triển nhanh chóng qua đó mỏ vàng dần trở thành một vương quốc thu nhỏ mà. Nhà vua không ai khác chính là dốc khi đã là một quốc gia thì không thể nào thiếu được quân đội thế là anh cho những người đàn ông ngày này chỉ biết cầm búa đập đá đi cầm súng nhưng có bắn bao nhiêu. Đạn thì cũng không có viên nào đi trúng đích lúc này sau khi biết rằng bọn họ phải có một người thay thế là anh đi vào trong ngục tối trực tiếp thả tên tướng quân dưới trướng của tên bạo chúa trước. Khi mọi người thấy ông ta thì rất hoảng sợ chỉ muốn một viên tiễn hắn về trời nhưng Jocky quay lại vô cùng bình tĩnh trực tiếp sai người mở khóa xiềng xích cho hắn ta sau đó đứng trước bia đạn bỏ tên. Tướng quân bắn mình Su Đê cũng không ngần ngại mà cầm lấy khẩu súng lên nắm nhưng sau khi tiếng súng vang lên bay ra hai viên đạn đã trúng giữa hông tầm điều đó đồng nghĩa Talu đã chấp nhận quy phục. Để tăng năng suất khai thác dốc khi cho người nổ mìn tạo ra những mỏ vàng mới ban đầu chỉ từ 9 mỏ này đã tăng lên gần 50 mỏ nhưng vì những ám ảnh quá khứ mà không một công nhân nào dám bước vào hầm mỏ. Thế là dốc khi trực tiếp cầm lấy chiếc búa một mạch đi vào hầm mỏ đập đá liên hồi qua đó những người thợ như được tiếp thêm sức mạnh cứ vậy lũ lượt đi vào hầm đập đá thực sự mức độ ảnh hưởng của dốc. Khi ở đây là rất lớn người dân coi anh như một vị thần vì anh đã ban cho họ một cuộc sống mới không còn ai phải chịu khổ trong khu hầm mỏ này nữa vạch ranh giới trước khi bây giờ chỉ để cho đám con ít đá bóng mà dưới sự chỉ dẫn của Kalu những người cầm súng vẫn sợ ngày nào đây đã có thể bắn bách phát bách chúng qua đó thành phố cũng đã có quân đội để lập phòng tuyến canh gác việc làm ăn này. Càng thuận lợi kiếm về cho dốc kia không biết bao nhiêu tiền vàng cũng chính vì thế thế mà những thế lực bên ngoài luôn dò ngó bọn chúng muốn đạp đổ bát cơm của Jockey không lâu sau một đội quân bí ẩn tìm tới rất nhanh đã tiến vào đến vòng gác ngoài cùng mà ở đây dốc khi chỉ cho 500 người canh giữ vì thế mà phòng tiến rất nhanh bị phá vừa biết rằng không thể cầm cự được lâu một anh lính dũng cảm Tầm gan tăng với ý định chặn đứng kẻ địch vì đường vào chỉ có một cây cầu duy nhất ngọn lửa cứ thế cháy mù một sắp thiêu rụi mọi thứ đúng lúc này tên trùm kẻ địch mới bước ra hắn ta chính là Sâu Lâu. Một tên được mệnh danh là kẻ diệt thần thấy không ổn anh lính cầm dao chặt đứt dây cầu mà Sơn Non thì vẫn đang từ từ đi trong ngọn lửa đúng lúc sợi dây cầu bị đứt thì hắn ta đã kịp tóm lấy qua đó đoàn Xe của hắn ta cứ thế băng băng tiến vào anh lính thấy vậy mới bảo thần linh của chúng tôi sẽ tiêu diệt ông vừa nói xong câu đó bọn chúng liền xử luôn anh lính trẻ khi đi vào mỏ vàng Sơn luôn lãi lại. Trực tiếp dụ vợ của Jockey là Selena ra ngoài vừa nghe thấy tin Jockey nhanh chóng lên xe nhanh đã đuổi đến đít bọn chúng kẻ địch thấy vậy cũng đồng loạt nổ súng nhưng không hề biết rằng Jock khi có tuyệt chiêu né đạt như hacker đồng thời đi đến đâu là phá hủy hết đám xe kẻ địch tới đó cứ vậy là đoàn xe đã bị anh hạ gục sau đó xuống xe đi thẳng đến chỗ tên ra đu đụng vào ai chứ động vào cái lò than của tao là chúng mày chết chắc rồi anh cứ thế nhẹ nhàng hạ gục đám tép diêu dễ dàng dùng tay hạ gục mấy tên đi xe máy sau đó đá chiếc diều thành công giết được tên khác bọn chúng càng đông thì lại càng tô điểm cho sự ngầu lòi của dốc khi cứ vậy mấy chục tên đã bị anh hạ gục trong vòng một nốt nhạc rồi góc khi cũng chẳng là cái đinh gì thế là đã tha chết cho anh lần này hệ lần khác đấu lại sau đó trong ngày tung tin dốc khi bị thương sát chết để cho những người đi theo anh sụp đổ tinh thần cứ như vậy những kẻ hợp tác làm ăn với dốc khi bắt đầu đấu đá bọn chúng chia năm sẻ mười muốn thôn tính thành phố và những người trung thành với dốc khi đều bị sát hại ngay cả người chú đứng sau dốc kia cũng bị lật đổ thảm cảnh mỏ vàng lại rớt vào thời kỳ đen tối số người chết những ngày nhiều đến mức xe chở không hết không lâu sau dốc kia cũng thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh đúng lúc này một người phụ nữ nghèo đến tìm anh xin anh hãy mang con trai bà về chính là người lính đã dũng cảm. Dù biết con trai đã chết nhưng người phụ nữ này vẫn muốn nhìn thấy con lần cuối nhưng Jocky chỉ biết im lặng không nói gì anh gọi điện cho. Người chú nhờ ông giúp anh một việc quan trọng sau đó say người vận chuyển toàn bộ vàng lên trực thăng rồi cứ vậy cùng vợ bỏ đi không nhẽ vị thần bà được người người tôn kính trong lúc dầu sôi lửa. Bỏng lại bỏ rơi họ thì vậy thì những người ở đây vẫn luôn có một niềm tin rằng một ngày nào đó Jocky sẽ trở lại và giúp bọn họ khỏi hoàn cảnh này đúng vậy Jocky không hề bỏ rơi họ mà anh chỉ đang Ẩn mình để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo thì ra Jockey đến tìm một ông trùm vũ khí tại Ma Cao Anh đưa cho ông ta một lời đề nghị giao dịch đổi súng lấy vàng tuy vậy thì hắn ta lại chẳng coi Jockey. Ra gì vì biết rằng giờ anh đã thất thủ tại khu mỏ vàng mà những kẻ theo anh cũng đã bị giết gần hết không ngờ thông tin ở Ấn Độ lúc này báo về người chú đã theo lệnh dùng một chút tàn quân còn lại. Tiêu diệt những kẻ đã phản bội Jockey cùng lúc này hiện tại Dubai Jockey cướp lấy một khẩu AK anh cho tên trùm kia hai quyền lựa chọn một là chấp nhận lời đề nghị của Jockey hai là sẽ cùng dắt tay nhau đi. Tạp Diêm Vương tên trùng viết rằng Jockey không biết nói đùa vì thế đành chấp nhận lời đề nghị của Jockey cứ như vậy những chiếc xe tải chở đầy súng đạn bắt đầu lên đường rất nhanh đã về đến cửa ngõ của khu hầm mỏ mà Sơn luôn cũng phát hiện ra đoàn xe hắn ta trực tiếp bắn một khẩu đại bác chặt đứng đoàn xe lúc này Jockey bước xuống sau những ngày dài vắng mặt anh đã chính thức trở lại thấy Jockey diễn cả cảnh xả súng mà mấy tên lính của Sapulai sắp lọ bọn chúng cho rằng Jockey sau khi chúng đạn đã bị tâm thần nhưng tất cả đã quá khinh thường Jockey đúng lúc này thùng xe tải mở cửa bên trong là một đám người được trang bị vũ khí hiện đại thấy thế Seron biết quả này ăn làm thật rồi tất cả đồng loạt xả súng làm cho đám quân của Suda chết như nhà dạ cả nghìn khẩu AK về sới. Bụi bay mịt mù vốn dĩ Suda không có cách nào chống cự chỉ đành nhặt khẩu sóc lọ bắn vu vơ ai ngờ lại bị tên lửa bắn bay đi sau màn xả súng như pháo hoa ngày Tết thì người duy nhất còn mình Suda chụp. Vững lúc này Jockey muốn giết hắn thì dễ dàng như giết một con mũi nhưng anh lại không làm thế vì sợ bàn tay cuối cùng Jockey cũng giữ được lời hứa đưa xác của những người đã hy sinh tại cầu trở về với. Vòng tay của những người mẹ qua đó anh lại càng được người dân ở thành phố vàng tôn kính từ đó thế chật nhanh chóng đổi chiều Jockey hoàn toàn nắm quyền tại thành phố vàng còn người chú chống lưng cho. Anh cũng thắng trong cuộc bầu cử thị trường rất nhanh số lượng vàng khai thác được của Jockey đã chấp hành núi quy mô phát triển đã tiến ra ngoài sức tưởng tượng Jockey trở thành một thế lực thật sự. Trong lịch sử Ấn Độ chưa có một tên tội phạm nào lớn mạnh như anh số người tình nguyện chết vì Jockey thậm chí đã đạt đến con số hàng triệu người chính vì điều này anh luôn là cái gai trong mắt chính. Phủ mà đỉnh điểm là nữ thủ tướng mới nhận chức bà muốn đánh sập đế chế của Jockey rất nhanh quân đội đã được điều động nhưng khi đến nơi lại gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng khi có đến 2,5 triệu. Người đứng ra ngăn cản với họ Jockey là thần để động độc vào anh thì quân đội phải bước qua xác họ trước lúc này một người đàn ông lấy xăng đổ lên người với ý định trở thành một con thiêu thân thấy. Vậy phía quân đội còn cách nào khác đành phải rút lui chuyện này làm nữ thủ tướng bắt đầu cảm thấy đau đầu vì không nghĩ đế chế của Jockey lại lớn mạnh đến vậy sau đó quyết định đóng cửa biên giới ngăn. Chặn dốc vận chuyển vàng ra nước ngoài rồi mở những cuộc truy quét lớn nhằm thu hẹp thế lực của Jockey nhưng không ngờ lúc nào Jockey cũng đi trước họ một bước đến khi cảnh sát tới nơi thì toàn bộ Vàng đã được chuyển đi hết chỉ còn duy nhất một thỏi không may bị rơi xuống đất không ngờ đám cảnh sát lại dám mang thỏi vàng đó về đến khi dốc khi biết được anh đã rất tức giận rất nhanh dốc khi đã tự mình lái xe đến sở cảnh sát làm cho thằng nào thằng ấy mặt xanh như tàu lá chuối đành phải cầm miếng vàng trả lại cho dốc khi khi thấy anh rời đi tất cả mới thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua ai ngờ bây giờ nó mới thực sự bắt đầu bên ngoài Jockey đã lôi ra khẩu súng mới nhất của mình sau đó liên tiếp xả đạn vào sở cảnh sát mới chỉ lấy được một thỏi vàng đã như thế này rồi nếu như lấy được một kho thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả sở cảnh sát biến thành một cái bia gặp bắn ô tô cái nào cái ấy bị bắn cũng nhảy cẫng hết cả lên đến khi một triệu viên đạn được xả ra hết thì nòng súng đã có thể châm thuốc cả sở cảnh sát tan hoang không còn gì liên tiếp các chiến dịch bị thất bại nặng nề khiến cho nữ thủ tướng đứng ngồi không yên đành phải triển khai những vũ khí hạng nặng như xe tăng và máy bay ném bom sau đó nên mạng tuyên bố sẽ quét sạch thành phố và nghe được những điều này rất chi cười khẩy và tuyên bố có giỏi thì thấy hết đây mà sau 2 năm tên Sadu cũng đã bình phục vết thương hắn đang có ý định quay lại trả thù Jock thời Rocky cũng đưa ra những tội trạng của bản thân không đồng ý bà. Có thể bắt anh ngay bây giờ nhưng ai ngờ trong bản cáo trạng đó có cả mấy trăm người trong chính phủ nếu bắt hết những người này thì Ấn Độ đúng là toan trái ngược với vẻ đắc ý của Rocky thì mặt nữ. Thủ tướng lại dài như cái bơm lúc này Sadu cũng đã tìm được con đường tắt vào thành phố vàng đó là đi qua một hầm ngỏ đã ngừng khai thác cơ thế mấy trăm tên lính của Sadu tràn vào trong mà không ai. Biết Rocky khi này cũng nhận được một tin vui vợ anh lúc này đã mang thai con trai của anh khi cả thành phố vàng chuẩn bị nhảy múa thì đúng lúc này quân của Sadu ập vào ngay sau đó một tiếng súng. Vang lên đến khi mọi người quay lại thì vợ của Jockey đã nằm dưới đất những người quan trọng nhất cuộc đời Jockey đều đã chết nhìn thấy vợ con chết mà lòng đau thắt anh lúc này như biến thành một con. Mãnh thú khát máu quyết phải đưa hết đám này lên bàn thờ Jockey đã hoàn toàn bộc phát sức mạnh chém bay những tên thích cản thường mỗi một đấm tung ra là kẻ địch lại quay như trong trọng phía khác ra đu. Cũng chẳng chịu thua kém đi đến đâu dọn sạch đường đến đó rất nhanh hai thằng đã chạm mặt nhau Jockey dùng hết hắn ta. Lúc này mới từ từ bỏ dậy nhưng chưa kịp ra tay đã bị Jockey đấm cho vỡ hết cả mồm lần này thì anh sẽ không tha cho hắn ta nữa trực tiếp để cô tiễn Sa Du đi gặp ông bà ông vải rồi anh hỏi đám người vào. Đây từ đường nào khi được một người trả lời đó là cổng số 3 thì Jockey đã biết ai mới là kẻ đứng sau thật sự rồi cứ vậy anh cầm súng đi đến tòa nhà chính phủ bên trong nữ thủ tướng chưa biết gì vẫn đang phát biểu tìm cách đánh sập thành phố vàng tiêu diệt ông trùng tội phạm Jockey ai ngờ đúng lúc này Jockey cầm súng bước vào thực ra anh đến đây không để giết nữ thủ tướng mà kẻ đã đứng sau chuyện lại không nghĩ như. Vậy bà đã điều động toàn bộ quân đội đến thành phố vàng với mục đích xóa cái tên Yorkie khỏi lịch sử Ấn Độ. Đây là một cuộc chiến lớn nên người dân đã được sơ tán hết ai ngờ khi quân đội đến nơi Yorkie đã biến mất không một dấu vết thì lúc này anh đã ở ngoài khơi Ấn Độ Dương mang theo toàn bộ số vàng của bản thân lên tàu anh liều mình lao vào vùng biển đang tập trận của các nước trên thế giới qua đó. Rất nhanh tàu chiến của các nước đã bao vây tàu của Jockey nhưng anh lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn đứng yên ngang uống rượu nếu để số vàng này rơi vào tay các nước thì đúng là thảm họa vì thế. Nữ thủ tướng đành phải ra quyết định cho tên lửa tấn công tàu của dốc khi cứ vậy dốc khi chìm sâu xuống đáy biển với số vàng khổng lồ đó thực sự từ đầu đến cuối chưa ai lấy được một thỏi vàng nhỏ nhất của anh đồng thời tên lửa cũng san phẳng hoàn toàn thành phố vàng nhưng trước khi chết Jockey đã xây dựng một thành phố khác cho toàn bộ người dân tin rằng Jockey không còn nhưng tiếng tăm của anh thì vẫn luôn còn đó bộ phim đến đây cũng hết rồi bộ phim nói lên tính nhân văn và lòng nhân đạo của mỗi con người hãy luôn làm việc chăm chỉ và sống thật vui vẻ chân thành khi ta còn có thể nhé các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo hãy đăng ký và nhấn like chia sẻ cho buôn hồ review